Kiến thức bất động sản Việt Nam xin chào bạn. Video hôm nay sẽ có nội dung chính là tổng hợp những sắc thái của nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam. Sắc thái thứ nhất về những dáng vẻ bề ngoài của người môi giới bất động sản thường gặp. Quần áo vest phải phẳng lì, nước hoa sức thơm phức, đồng hồ đeo tay hàng hiệu, đầu tóc bóng lộ, iPhone, iPad Air, MacBook Pro, khách sạn 5 sao. Làm lương tháng 100 đến 200 chai là những gì người ta nghĩ về môi giới bất động sản vân vân. Sắc thái thứ hai về những ngày đầu tiên với nghề môi giới bất động sản. Phải gọi hàng trăm cuộc điện thoại không có một khách hàng nào quan tâm. Hầu hết đều bị mắng, bị chửi đến phát khóc hoặc chửi lại. thái thứ ba về lương cứng ban đầu của nhân viên môi giới. Chỉ 4 triệu đến 6 triệu trên một tháng. Với số tiền này sẽ không đủ tiền cà phê, trà đá, xăng xe. Còn tiền ăn cộng tiền nhà cộng tiền tiêu và các khoản khác thì phải lấy ở đâu nếu không có doanh số. Cho nên bạn phải cố gắng làm sao để bán được những sản phẩm đầu tiên sắc thái thứ tư về, những cảm giác gặp khách lần đầu của nhân viên môi giới. Một là tâm trạng thì run sợ, hai là chưa có kinh nghiệm nên sẽ không biết nói gì. Ba là tâm trạng thì sợ khách như ma. Sắc thái thứ năm về, những cảm giác bán được sản phẩm của nhân viên môi giới, nếu lần đầu giao dịch thành công một bất động sản thì quả thật là tuyệt vời cảm thấy cuộc sống rất màu hồng. Sắc thái thứ 6 về cảm giác ảo tưởng sức mạnh khi nhận hoa hồng lần đầu tiên. Có em mới vào một tuần bán được 3 căn chung cư cao cấp nhận hoa hồng gần 100 triệu đồng xong rồi chảnh như con cá cảnh, sớm đã thỏa mãn với nghề. Nhưng 6 tháng sau lại không bán được căn nào thì lại bị lốc toàn tập, sắc thái thứ bảy về, những cảm giác đặc biệt của nhân viên môi giới bạn đã từng gặp chưa? 1. Khi khách hẹn đến tư vấn tại nhà, phải đi hơn 10 km khi đến nơi giữa trời nắng alo thì thuê bao quý khách vừa gọi hoặc là khách bảo bận vân vân thế là bị leo cây. 2. Khi bạn chăm sóc khách nhiệt tình hết mình sau một tháng gần đến ngày ký cọc, thì đột nhiên khách hàng tay trong tay một sale khác đi ký hợp đồng chỉ vì bên đó cắt lại tiền hoa hồng cho khách để cạnh tranh bán. 3. Marketing online, khách alo hẹn tư vấn ngay, sau 15 phút khách ok đặt tiền cọc giao dịch thành công. Mừng ra mặt khi sắp kiếm được 50 triệu sau 15 phút. Chiều tối khách qua rút cọc. 4. Tư vấn khách thành công khách đặt cọc 2 căn 4 phòng ngủ, nghĩ bụng là sắp kiếm được nhiều tiền rồi. Hôm sau khách ký hợp đồng ngay, nhưng chờ một ngày sau khách Alo đầy hứng khởi đã xin hai căn ngoại giao từ chủ đầu tư. Lúc đó niềm vui của khách hàng là nỗi buồn của bạn. Vậy là căn ngoại giao hoa hồng bằng không đồng. Sắc thái thứ 8 về những rủi ro nghề nghiệp của nhân viên môi giới. 1. Khách nữ là single mom ở một mình tại một căn biệt thự cao cấp, hẹn một trai đẹp làm môi giới bất động sản 11 giờ đêm qua tư vấn tại nhà cho chị. Nếu là bạn phải làm sao? 2. Cảm giác thử thách khi bị khách hàng mắng qua điện thoại như tát nước gần một tiếng đồng hồ mặc dù không phải là lỗi của mình. 3. Đi xe bus ăn mặc bảnh bao, miệng alo toàn 3 đến 5 tỷ sặc mùi đa cấp nhưng đích thực là dân môi giới bất động sản mới vào nghề lại bị hiểu nhầm đa cấp nên nhiều khi đâm lao phải theo lao. 4. Chạy quảng cáo mỗi ngày hết vài triệu đồng, không có một cuộc gọi hay email nào, rồi quyết định chạy thêm một ngày nữa nhưng đáng lòng. 5. Đi phát tờ rơi ở ngã 4 trung tâm thành phố, ngại ngùng khi đưa tờ rơi dự án vào một bàn tay quen thuộc, khi bạn ngẩng lên hóa ra là nàng người yêu cũ. Cảm giác lúc này là xin lỗi anh chỉ là thằng bán nhà. 6. Anh khách tên T sau khi được em trong phòng tư vấn nhiệt tình. Đêm nào anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng sớm dậy chúc ngày mới tốt đẹp, chưa đến nhắn tin em ăn trưa, chiều tối về nhắn em về tới nhà chưa, rồi alo mời cà phê, uống nước, đi chơi vân vân. Có thể nói anh T là một đại gia xây dựng, nhưng cuối cùng anh T cũng không mua nhà và em đồng nghiệp phải chặn số anh T. Kết luận, nếu bạn là con gái làm môi giới bất động sản thì con nên sinh quá. 7. Một miếng đất hoặc căn hộ bán cả tháng không ai mua, mình có khách tư vấn khách ưng đồng ý hẹn mai chỉ qua đặt cọc, nhưng đến chiều căn đó đã bị bán mất. 8. Gặp ông khách nước ngoài, tư vấn trực tiếp bằng tiếng Anh từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, quyết định lấy rồi dẫn khách ra đặt cọc check lại sản phẩm lần nữa thôi xong căn đó đã bán lúc sáng rồi. Lời khuyên cho bạn hãy luôn update sản phẩm trước khi đi gặp khách. Sắc thái thứ 9 về, trở thành chuyên gia tâm lý và tình cảm. Nhiều hôm nửa đêm 12 giờ đang ngủ ngon, khách hàng gọi điện, cầm điện thoại nghe máy xong, chỉ đơn giản là chị muốn nói chuyện với em, em đừng nói nhà cửa hay mua bán gì hết nhé. Sắc thái thứ 10 về, một môi giới bất động sản phải có tinh thần thép. 1. Buổi trưa vừa ghé vào một quán ăn gọi một món ngon ra chưa kịp ăn thì điện thoại reo lên, chị đang ở công trường dự án em ra đây tư vấn cho chị ngay nhé. Sau đó bạn phải tất tả bỏ suất ăn trưa vào túi ni lông và phi xe như bay ra dự án giữa trời nắng. 2. Buổi tối thứ bảy, không kịp ăn bữa tối hai anh em đi tư vấn khách tại Hồ Tây cả tối. Khi mà mọi vấn đề khách hàng đã rõ cũng là lúc đồng hồ báo 21 giờ 45 phút. Lúc này cảm giác tuy đói và mệt, nhưng năng lượng lên cao vô cùng khi trên đường về qua con đường tình yêu các đôi tay bên hồ Trúc Bạch. 3. Nhiều lúc những đêm về bạn sẽ ngủ và mơ về nào nhà, nào chung cư, nào hợp đồng, nào đặt cọc trong cả giấc ngủ. Nhưng khi bạn tỉnh giấc vẫn là căn phòng thuê trọ quen thuộc. Có thể nói đây là một cảm giác phê công việc hay còn gọi tẩu hỏa nhập ma, 4. Hầu như phải làm việc xuyên chủ nhật là bình thường, việc không có một ngày nghỉ trong vài tháng và làm việc liên tục tới 22 giờ đêm trong vài tháng là chuyện bình thường. 5. Nhiều lúc làm việc quên ăn trưa, ăn tối nhưng lại cảm thấy hạnh phúc nhất. 6. Áp lực doanh số đè nặng có những tối hết giờ làm vẫn ngồi lì ở văn phòng vì không biết phải làm gì trong vài ngày cuối tháng để đủ ta được giao. 7. Làm việc liên tục 3 tháng mà không bán được một căn nào, dẫn đến suy nghĩ định bỏ nghề nhưng vẫn cố gắng quyết tâm thêm một tháng. Cuối cùng tháng sau bán được một căn và hai tháng sau mỗi tháng bán được 3 căn. Lúc này bạn sẽ có cảm giác suy nghĩ không gì là không thể nếu chúng ta giữ được quyết tâm và sự bền bỉ đến cùng. Sắc thái thứ 11 về, cảm giác sung sướng của nhân viên môi giới bất động sản. 1 sung sướng khi nhận hoa hồng bằng tiền mặt, được ôm cục tiền mà nước mắt tuôn trào. 2. Không phải vì được nhiều tiền quá mà vì mọi công sức mồ hôi và nước mắt đã có thành quả, mọi nỗ lực sẽ đạt thành công. 3. Cảm giác điện thoại hotline chưa nghe hết cuộc này đã có hai cuộc khác gọi tới nghe mà nóng máy là cảm giác sung sướng nhất với tất cả môi giới bất động sản. 4 làm cảm giác được trân trọng khi chị khách yêu quý tin tưởng và mua qua mình mặc dù thằng sale bên kia cắt lại cho chị vài chục triệu đồng. Đây là một cảm giác sung sướng sẽ đến với những sale chuyên nghiệp và có tâm với nghề. 5. Tiền rơi vào đầu tại buổi mở bán dự án Khi bạn đang đứng ở sảnh, có khách lạ vào xem dự án rồi hỏi đặt cọc ở đâu em. Lúc đó dạ đi theo em dẫn vào phòng kế toán cọc, ký xong giao dịch chưa đến 10 phút và nhận ngay hoa hồng được 30 triệu. Có thể nói tốt số hơn cố làm. Giác Thái thứ 12 về, không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. 1. Có một khách đi Range Rover mười mấy tỷ và có vài cái biệt thự là tài sản, nhưng sau khi tư vấn xong, ông bà quyết tâm cỏ quay đòi cắt từng triệu hoa hồng của môi giới. Nhiều bạn xin lỗi nhé, ông bà nhiều tiền thật nhưng tư cách tôi đây giàu hơn ông bà. Ông bà mua của ai thì tùy, tôi sẽ không bán cho ông bà nữa. 2. Có một khách đi xe máy cũ đến dự án không bạn môi giới nào thèm hỏi thăm, nhưng anh bạn của tôi ra hỏi thăm. Thế là đúng một ngày sau bác ấy đến mua hai căn chồng đủ tiền 100%. Xong còn mời mấy anh em trong phòng một bữa liên hoan cảm ơn, lúc đó đúng là cuộc sống muôn màu. Kết luận con người muôn vàn tính cách, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, những kiến thức mà bạn vừa xem là những sắc thái của nghề môi giới bất động sản. Bạn có thể truy cập website mimhouse.vietnam để xem chi tiết. Cảm ơn bạn đã xem video, bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật thêm những video bổ ích nữa nhé. Hy vọng video này có thể giúp ích cho bạn.